Chó con của Siro con đực dây nâu nhạt lần đầu được ra bên ngoài Một tí là nó đã quen rồi Ra đây Nào ừ. Tí thế là nó quen ngay Đực dây nâu nhạt khung người là rất cân đối. Rồi. nhìn cái màu mảng ở cái ngoài cái uh, ánh sáng bình thường cháy khét luôn ừ. lần đầu uh, buộc cột nó vào một chỗ cho nên nó đang phản ứng với lại cái dây Hey! Hey! Hey, Ra đây Đây mặt này Quá xinh luôn ừ. Thái độ ờ, Rất là Thái độ rất là gấu Giật bung được cái dây ra rồi ừ. rồi chạy lăng xăng đi à, quen dây nhanh chóng mặt quá không thấy ờ, không thấy giật mình ờ, xe cộ gì cả ngồi yên đấy để anh quay tí nào đang vướng cái dây cỏ hôm nay thì trời nóng quá à, cún ra ngồi không cũng thở à, nhìn cái khung người của nó đó à, con nào đấy con nào con nào trong video đây làm cho gì Đấy. đây này cô bạn này cô bạn ở trong trong trong trong trong tivi này có một đứa này nhìn thấy không Đấy. ra đây xích đây vòng một vòng á hả khung người con này là con ờ, dây nâu nhà ừ. nói là nó chúng nó dạng ra ra một tí là cho nó quen ngay rồi đây lúc này nó mới đủ sang vừa này quay ngược lại vào bên trong Vậy mặt đâu? Mặt em đâu? Mặt đâu? Sổ Đây Ok Đứa nào đây? Đó ừ. Ra ngoài là cứ sát chân chủ nó đi Đấy. Không dùng dây nhưng mà không cần kéo dây chú đi đâu chó đi đấy à, lần đầu tiên dùng dây đó đấy mọi người mà mọi người mà lần đầu tiên mà dắt chó dùng dây dắt chó mà nó chưa quen dây đấy thì cứ lỏng dây thôi đừng có đừng có giật Ừ. cầm cái dây và để con chó nó tự chạy theo thỉnh thoảng nhấc nhấc cái dây để nhắc nó thôi thì con chó nó không cuống ừ. nằm yên đấy đi à. À, nhờ người giữ dây đang thì phản đối dẫn ra gần chủ e, e. ai phản ứng lại cái dây ừ, đứng yên này anh quay ngắm tí đó nhìn mặt nhưng mà đang lưỡi đang thè lắm mặt nó không uh, gọi là theo kiểu là tập trung như bình thường được à. yên đấy nha giữ yên đấy nha để anh đi xa tí xem nào à đây đang có bạn uh, phóc sóc uh, với bạn poodle và làm quen xem thái độ thế nào Ê, quay mặt đi không thích làm quen À Rồi các bạn đi rồi Không thích làm quen với hai bạn đấy à Nè Thôi đi vào đi Đi Đây đi vào đây Ừ Vào đây cong đít phi vào ngồi chỗ nào được nhỉ ngồi đây ngồi đây sợ có cái dây điện ê sang bên này đi đi sang đây lại sang ngồi ở chỗ cũ vậy đây tiến lên đi thẳng đúng rồi ra đây ngồi một mình một chỗ ok à, này buộc ở đây thì đã hơi nắng nhỉ chỗ buộc mọi khi đây nhưng mà lại hơi nắng được nào ờ ra hít ngửi cây cối đi qua đi tè đi tè đi nào ấy bỏ dây nha cần dây xem thái độ nào ờ. loanh quanh tìm hiểu đi ừ. ok nắng quá nhỉ để anh lấy cho ít nước uống nhá mọi người thấy đẹp dài không đẹp dài và phải nói là rất dạn chó luôn dạn chó nhanh một tí thôi nó đã ra là ngoài lần đầu tiên một tí thôi là nó đã tự tin nó tìm hiểu này kia rồi chưa quen cái dây xích thì hơi phản ứng cái dây xích một tí thôi nhưng cũng không phản ứng kịch liệt đâu. vì ờ, chủ ngồi gần ừ. đấy quá đẹp luôn đây, em ờ, đực dây nâu nha xích cái đây xích ra đây để anh quay nào ờ, tiện uh, cho nó ra ngoài uh, chơi một tí quay video cho mọi người ngắm hôm nay thì trời nóng áp thấp nhiệt đới 40 độ Hà Nội rất nóng ừ. chân to như cột đình rồi chờ tí lấy nước cho em nha tí lấy nước uống bọn này bây giờ này lông của nó này nhìn thế này toàn lông tơ thôi nó toàn lông tơ chưa có à hóng ra đường Đây. ra ngắm cây ngắm cỏ có đây đấy đi tè thì ra tì tè đấy đi nền đất đấy nền đất đấy có tè thì tè đi tè đấy là đẹp rồi ừ. Ừ. ra dứt cái uh, lá cây à hả dứt cái lá cây nghịch à úi sổ vừa ra tí nó đã quả đầu xuống dưới đất rồi bụi mù ờ, đầu kìa Đây, nhìn được cái khung của nó này ấy nước đấy nước không thèm uống à giữ dây này để anh cho uống thử xem nào hey ừ tí nữa uống tí nữa ừ không thực sự khát lắm bám chủ quá muốn quay một tí để cho cho cho cho ngắm cái ờ, mặt của nó tí mà cứ chủ đi đâu thì lại ra đây ngồi à, gần chủ thì mới được ok thôi được rồi thế quay thế thôi nhá